và chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Đề bài yêu cầu là giải các phương trình sau. Các em chú ý nhé. Phương trình của chúng ta đây, phương trình đầu tiên. Phần A, trị tuyệt đối của 2x bình trừ 3x trừ 1 bằng trị tuyệt đối của 2x bình cộng với 2x cộng với 1. Ok chưa? Thì đối với cái phần này nhá, các em có thể giải quyết nó theo những cái hướng như sau. Thứ nhất, thứ nhất, các em điều kiện ở trong trong dấu giá trị tuyệt đối để chúng ta phá. Thứ hai là theo đúng cái phần lý thuyết thầy đưa cho các em đó là gì? Trị tuyệt đối của fx bằng gx thì chúng ta sẽ làm điều kiện là gì? gx lớn hơn hoặc bằng không sau đó ra hai trường hợp. Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết theo hai cái hướng đó một trong hai hướng đó thầy sẽ chọn theo cái hướng mà lý thuyết thầy đã đưa cho các em. Ví dụ một Ví dụ một Phần A. Trị tuyệt đối của 2x bình trừ đi 3x cộng với 1 bằng trừ x bình cộng với 2x cộng với 1. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, tương đương này. Thứ nhất, gx lớn hơn hoặc bằng 0 trừ x bình này, cộng 2x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Thứ hai, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, fx bằng gx 2x bình trừ 3x cộng 1 bằng trừ x bình cộng 2x cộng 1. Trường hợp số 2, 2x bình trừ 3x cộng 1 bằng trừ gói x. Trừ gói x ở đây thầy sẽ đảo dấu đi. x bình trừ 2x trừ 1. Ok chưa? Thì ở đây các em chú ý này, cái điều kiện trên chính là bất phương trình bậc 2, đúng chưa? Bất phương trình bậc 2. Tuy nhiên bất phương trình bậc 2 này nghiệm nó tập nghiệm của nó khá là xấu, do đó thầy sẽ không giải quyết nó. Các em chú ý nha, vì tập nghiệm xấu do đó thầy mới không làm. Còn nếu như tập nghiệm đẹp thì thầy sẽ viết nó kết quả vào cho các em ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm nghiệm, sau đó chúng ta sẽ đối chiếu, tức là các em thay trực tiếp vào đây này, xem có thỏa mãn không. Nếu như thỏa mãn là chúng ta nhận, hiểu chưa? Tương đương. Các em chú ý là cái cách mà thầy không giải quyết nó nha. Chỉ Chúng ta chỉ nên áp dụng đối với phương trình Vì khi phương trình chúng ta tìm ra nghiệm thì nó sẽ là nghiệm cụ thể là bằng